Hyundai thì bếp có model là KGM562BE đây là cái nội thất bên trong của bếp đây thì tiếp theo tôi sẽ bấm nút bếp lại để cho các bạn có thể xem ngoại thất bên ngoài cũng biết của bếp cũng như là tôi sẽ test những tính năng của bếp cho các bạn được xem đây là ngoại thất bên ngoài của bếp đây thì ở bên dưới bếp á, nhân viên bên cửa hàng chúng tôi sẽ bọc lưới để mà che chắn lại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 đây rất là tiện lợi ở đây chúng ta sẽ có mâm và bị bằng inox đây thì cái tính năng đầu tiên mà tôi sẽ thử cho các bạn được xem đó, đó là cái tính năng khóa ga khi mà lửa tắt thì ở đây tôi sẽ mở cùng lúc là hai bếp nấu đây đây hai bếp nấu đây, một bếp nướng các bạn có thể nhìn thấy đây ngọn lửa xanh đẹp thì tiếp theo á, tôi sẽ vặn nhỏ cả ba bếp lại để mà có thể dễ thổi để thao tác có tính năng là khóa ra khi mà lửa tắt cho các bạn xem thì sau khoảng từ 5 cho đến 7 giây que cảm biến của bếp nó sẽ nhận được cái tín hiệu là lửa đã tắt thì bếp nó sẽ tự động khóa ra lại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 công tắc thì vẫn mở bình thường đây tính năng tiếp theo mà tôi sẽ thử là tính năng khóa ga khi mà nước cạn nồi thì ở đây tôi sẽ sử dụng hai cái miếng sắt này để mà thay thế cho hai cái nồi ở cái que cảm biến này thì nó sẽ chịu cái nhiệt độ lên đến là 250 độ thì bếp chúng ta sẽ tự động khóa ga lại thì cái nhiệt độ yêu cầu bên dưới cái nồi chúng ta là nó phải đạt mức là trên 300 độ thì bếp mới tự động khóa ga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 thì có nghĩa là pin đã đầy rồi thì các bạn nên rút sạc ra còn để mà nhận biết khi nào pin yếu thì các bạn cũng có thể quan sát là hiển thị trên bếp đây khi các bạn đang sử dụng đó, mà thấy hiển thị chớp ánh sáng đỏ ở đây thì có nghĩa là pin đã yếu thì các bạn cũng nên cắm sạc vào cả hai bếp của tôi đều giảm nhỏ hơn lửa lại vì nó đã đạt đến nhiệt độ cao đây thì bếp bên trái của tôi là 260 đây đầu bếp phải của tôi Dạ, là 270 ờ, thì nó sẽ tùy vào cái những cái vị trí mà cái que cảm biến nha tiếp xúc với cái đáy nồi á, mà có, có nhiệt độ khác nhau bếp bên phải đã tự động khóa ra sau tính năng nước cạn nồi đánh đã khóa ra đây hai đứa thì đã khóa ra đây công tắc của tôi vẫn mở bình thường thì ở cái pin sạc này đây nó sẽ có hai cực đó là cực âm và cực dương thì bên cửa hàng chúng tôi cũng là dấu cộng và dấu trừ để mà các bạn có thể phân biệt khi mà các bạn nhận uh, bếp về nhà dấu cộng là cực dương và dấu trừ cực âm thì khi mà các bạn lắp đi vào bên trong á các bạn nhớ lưu một điều như thế này là các bạn phải hướng cực dương để dấu cộng này ra bên ngoài và cực âm là dấu trừ nó sẽ hướng vào bên trong đây viên pin nó sẽ làm theo hướng như thế này các bạn lưu ý là tránh trường hợp lắp đảo cực pin lại vì nếu mà các bạn lắp đảo cực pin đó, thứ nhất là biết sẽ không hoạt động được và thứ hai là có thể xảy ra tình trạng hư hỏng pin của chúng ta nên các bạn hãy lưu ý cái điều này thì các bạn sẽ mượn vào cái lò xo này các bạn sẽ móc một cái lò xo đây và phía trên là cực dương có cộng viên pin đây nó có những cái lỗ nhỏ như thế này các bạn sẽ móc cái lò xo này vào đây để chúng ta có thể cố định cái lò xo lại như thế này để khi mà các bạn cho vào sử dụng đó, sẽ không xảy ra cái trường hợp nó sẽ bị bung ra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 à, các bạn phải lấy đem ra bên ngoài hết vì nếu như mà các bạn sử dụng cái hẹn giờ này mà vẫn đi bên trong á thì khi hết thời gian ổ cắm đây thì bếp nó vẫn sẽ hoạt động bình thường vì là nó vẫn còn cái nguồn điện được chứa vào bên trong bếp các bạn hãy lưu ý điều này còn khi các bạn sử dụng mâm mà vị để nướng á, thì các bạn nên cho ít lượng nước vào bên trong cái mâm hứng phía dưới này để trong quá trình chúng ta nướng á, cái hơi nước sẽ bốc lên thì nó sẽ thực phẩm các bạn được mềm và không bị khô cứng và khi các bạn nướng xong rồi thì các bạn vệ sinh sẽ được dễ dàng hơn